Xin chào tất cả anh chị em và các bạn à, có mặt trong buổi livestream trưa hôm nay. À, quan sát thị trường trong à, đầu tháng 9, đặc biệt là à, sau dịp, dịp nghỉ Tết thì à, phần lớn mọi người sẽ nghĩ rằng là thị trường sẽ có một cái giai đoạn tích cực hoặc là có những yếu tố có thể giúp cho thị trường à, có thể tăng điểm trong thời gian tới. À, theo dõi thì một số các phương tiện thông tin đại chúng thì họ cũng đang à, có những cái xu hướng hoặc là có những cái thông tin tương đối tích cực với thị trường nhưng ờ, với quan sát về thị trường với việc mà thị trường biến động ngắn trong thời gian vừa qua đặc biệt là những cái giao động lớn à, khiến chúng ta thấy rằng là đây là một cái giai đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý à, đây là một giai đoạn chúng ta cần phải theo dõi thật đặc quan sát rất là à, sát sao trước khi chúng ta có thể tham gia thị trường à, một nhà đầu tư chứng khoán thành công thì chúng ta cần à, có một số các à, cái điểm chúng Dũng nghĩ rằng là một số các tố chất như sau à, nếu để đầu tư thành công thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải có gì ạ đó là kế hoạch à, nếu không có kế hoạch kế hoạch trong đầu tư thì coi như là chúng ta chuẩn bị cho sự thất bại không kế hoạch trong đầu tư thì chúng ta chuẩn bị cho sự thất bại cái điều thứ hai các bạn cần phải gì ạ cần phải có chiến lược bởi vì khi mà chúng ta có kế hoạch thì chúng ta cũng cần phải ghi rõ được những cái chiến lược của chúng ta thật rõ ràng thật cụ thể khi nào chúng ta tham gia thị trường khi nào chúng ta bán vào thị trường và khi nào chúng ta đứng ngoài bởi vì nếu cái những cái chiến lược này mà chúng ta không được thực thi thì toàn bộ kế hoạch chúng ta toàn bộ thì à, những cái mục tiêu ban đầu chúng ta nó sẽ không đáp ứng được cái điều thứ ba nữa là chúng ta phải hành động một cách quyết liệt hành động một cách quyết liệt thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu bây giờ chúng ta nghe giả sử các bạn có thể nghe dũng phí mạng của quý vị nào đó và chúng ta không có kế hoạch để mua không có kế hoạch để bán không có kế hoạch để diện thoát ra khỏi thị trường một ngày nào đó dũng không livestream hoặc là dũng không để đeo bám sàn thì điều diễn ra cái quan trọng là cái gì ạ cái quan trọng là gì ạ những người mà chúng ta chia sẻ cho nhau chúng ta gì ạ về ý thức về nhận thức về gì ạ tự hiểu biết đã khác nhau rồi nên nếu mọi thứ mà chúng ta tầm nhận thức khác nhau thì rất khó để gì ạ có cùng một cái tư duy cùng có một tư duy đúng và đấy cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến chúng ta có thể bị uh, bị mất tiền trong quá trình đầu tư thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại uh, cái việc mà hôm nay chúng ta xem là thị trường nó đang có những cái điều gì để các bạn thấy rằng là khi mà Dũng chia sẻ thì chúng ta đều thấy rằng là cái việc là nguyên nhân thị trường nguyên nhân diễn biến của thị trường để giúp chúng ta có góc nhìn rõ hơn về thị trường ok ạ ở đây một bạn hỏi là nguyên nhân gì khiến thị trường vẫn đã có giúp giảm mạnh thế thì các bạn sẽ theo các bạn là nguyên nhân gì mà thị trường vẫn lại có xu của nó có cú giảm mạnh đó là nguyên nhân gì ạ nguyên nhân gì ạ thực tế chúng ta biết cái điều này chưa ạ nếu bình thường chúng ta có biết điều này không ạ với các bạn chúng ta có thể biết trước tất cả những điều này tại sao chúng ta biết trước điều này bởi vì chúng ta một cái cổ phiếu để đi đưa lên được hay là nó để điều chỉnh mạnh thì chúng ta cần phải dựa vào một cái chu kỳ các bạn nhá một cái chu kỳ của thị trường vậy thị trường nó đang nằm ở đâu ạ hôm qua chúng ta học về thị trường đúng không chúng ta thấy là con nó yếu nó biến động mạnh chúng ta quay trở lại đây là cái chỉ số chỉ số của thị trường bây giờ nếu mà chúng ta gọi là chu kỳ ngắn hạn một giai đoạn ngắn hạn thì khi mà cổ phiếu nó đang ở quá trình tích lũy nó đi tăng thì đến đoạn này đến đoạn này chúng ta thấy gì ạ đến đoạn này nó gặp vùng kháng cực mạnh thứ hai nó biến động lớn và nếu trong vết a thì nó gì ạ nó đang bị áp lực giảm lớn áp lực giảm rất là mạnh vậy nếu chúng ta nhìn về góc độ đầu tiên đỉnh thứ nhất số 1 đỉnh số 2 và đỉnh số 3 khi đỉnh thứ nhất tăng đỉnh số 2 tăng nhưng gì ạ à, nó không có cải thiện và đỉnh số 3 đỉnh số 3 nó lại yếu đi thì nếu mà đỉnh số 3 mà thất bại thì thị trường sẽ diễn ra kịch bản đó là gì ạ kịch bản gì chúng ta biết chưa ạ hello đây chúng ta gọi là chúng ta phân tích về phái sinh nhá tại sao phân tích về phái sinh bởi vì khi chúng ta phân tích về phái sinh này thì chúng ta biết rằng cái, cái tương lai hợp đồng tương lai của phái sinh nó đang ở dạng nào vậy nếu đỉnh số số 3 này mà chúng ta đang thấy là gì ạ nó đang yếu thì điều gì diễn ra thì chắc chắn nó sẽ chúng ta hiểu một điều đó là thị trường sẽ có thể bước vào một chu kỳ giảm giảm thì hôm trước chúng ta gọi có hai kịch bản rồi giảm thứ nhất là nó về vùng này tái tích lũy trước khi đi, đi lên đấy thế nên bây giờ tái tích lũy không chúng ta chưa biết được chưa biết được là vùng này nó tái tích lũy hay không hoặc là giảm đến cái gì ạ giảm rất sâu nữa đến dưới cái vùng này gọi là phá vỡ vùng hỗ trợ trước khi đi lên vậy chúng ta biết cái kịch bản là nó giảm chưa có biết kịch bản giảm chưa có biết kịch bản gãy kênh chưa chúng ta chưa biết được vậy khi mà chúng ta chưa biết nó giảm đến đâu chưa biết kịch giảm nó giảm đến đâu và chúng ta đang nhìn thấy rằng là cái khả năng để vượt qua cái đỉnh số 2 và số 1 rất là thấp thì các bạn có nên đầu tư hoặc nắm giữ cổ phiếu này để cầu nguyện không anh em có nên đầu tư có nên nắm giữ để cầu nguyện cổ phiếu lên hay không có nên làm điều đó không ạ đấy là cái điều mà chúng ta cần phải nắm rõ được khi mà chúng ta đầu tư chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ trở thành là gì ạ những con cừu để cho các nhà đầu tư lớn họ lợi dụng họ gì ạ à? họ lợi dụng chúng ta họ lợi dụng cảm xúc của chúng ta họ lợi dụng cái sự uh, thiếu hiểu biết chúng ta họ lợi dụng cái gì ạ à? uh, cái uh, cái chu kỳ biến động này họ bán cổ phiếu cho chúng ta ok Dũng sẽ dành uh, khoảng độ 15 phút để chia sẻ anh chị em à, tại vì thị trường anh chị em biết tại sao thị trường nó lại biến động mạnh nào không tại sao Dũng lại chia sẻ cái điều này không ạ bởi vì thứ nhất là bây giờ nếu mà thị trường nó giảm sâu rồi giảm mạnh rồi thị trường nó giảm uh, bất nó nó đã gì ạ đi quá sâu rồi lúc đấy mình chia sẻ cho anh chị em thì nó quá muộn nên mình uh, khi mà chia sẻ những cái livestream này thì mong anh chị em có thể học được nắm rõ được cái uh, chu kỳ thị trường để hiểu rõ được tại sao chúng ta uh, đầu tư một cách an toàn thì trước khi ờ, chúng ta đến với phần tiếp theo của thị trường thì anh chị em có thể comment cho like cho Dũng một like đúng không ạ like Dũng một like để chúng ta sẽ tiếp theo cái phần chính phân tích về chỉ số VN Index VN 30 chúng ta chỉ cần phân tích cổ phiếu này thôi ạ sau đó chúng ta sẽ có thể phân tích một vài cổ phiếu khác anh chị em sẽ nhìn thấy góc độ nhìn ra thì bây giờ nếu bây giờ một số bạn đang nói là USD tăng thì điều gì diễn ra cái chỉ số USD nó tăng á, thì anh chị em có thể hình dung ra điều gì ra nếu chỉ số USD trên Việt Nam đồng nó đang có dấu hiệu tăng hay là cái chỉ số đồng bạc xanh nó tăng cái điều đầu tiên mà anh chị em có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài á họ có đầu tư họ có tham gia vào thị trường Việt Nam hay không họ có giải ngân vốn hay không họ có đầu tư tiếp hay không cái điều đầu tiên là nước ngoài họ có đầu tư hay không ạ hay họ họ gì ạ à? giảm nếu USD mà tăng thì chúng ta thấy chính phủ có kích thích kinh tế không kinh tế có bơm tiền ra hay không hay hút tiền về tức là bây giờ USD tăng và cái tỷ giá nó đang áp lực lớn thì chúng ta thấy là họ bơm tiền ra hút tiền về nhà mình ạ à, họ bơm tiền ra hút tiền về đấy quan trọng là như vậy thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện đây là chúng ta thời điểm chúng ta mua cổ phiếu chúng ta không biết là cổ phiếu tốt hay xấu nhưng quan trọng là cuối năm anh chị em kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận thế thôi nên ở đây chúng ta thấy là bây giờ thị trường nó đang gì ạ có dấu hiệu hút tiền về thì các nhà đầu tư tổ chức họ cũng có dấu hiệu hút tiền về nhưng hút tiền về trong tuần này trong tuần sau những tuần sau họ lại bơm tiền ra tuần sau họ có thể bơm tiền ra nên ở đây chúng ta gọi là thời điểm thời điểm nó quan trọng nhất chứ không phải là chúng ta cứ đầu tư tràn lan lúc nào cũng đầu tư lúc nào cũng mua bán lúc nào cũng đầu tư thì cái hai đầu tiên hôm qua dũng nói rằng là phí giao dịch rất là cao anh chị em cứ đầu tư đi nhưng phí giao dịch thì chúng nó mất rất là nhiều mất rất nhiều phí giao dịch trong đầu tư đấy nên chúng ta hãy theo dõi kênh của dũng nó có một cái điều là khi mà vĩ mô xấu nhất thì điều gì diễn ra anh chị em có thể nếu mà vĩ mô ở thời điểm xấu nhất thì điều gì diễn ra thời điểm xấu nhất đó. thì điều gì diễn ra vĩ mô xấu nhất thì điều gì diễn ra khi lạm phát xấu nhất thì thời điểm xấu nhất thì điều diễn ra đó là gì ạ à? lúc thị trường tạo đáy nên chúng ta phải đo lường xem là vĩ mô khi nào xấu nhất phải đo lường là khi nào vĩ mô xấu nhất đấy mới là cái quan trọng chứ không phải là cứ nhìn thấy vĩ mô xấu chúng ta bán ra hay là chúng thoát ra và chúng ta biết rằng khi nào chuyện tạo đáy một số nhất thế bây câu chuyện của ngày hôm trước thì anh chị em cũng thấy rằng là bên trên biểu đồ này đấy, chúng ta cũng nhìn thấy là đây chỉ số vn 30 đỉnh này khối lượng lớn đây nó vượt đỉnh này không vượt qua đỉnh này này khối lượng nhỏ nó chẳng vượt qua mà sau đó kéo lên nó lại còn bị bán tháo ra mà những cái lần kéo lên đây có khỏe không ạ anh xem những lần kéo lên như này nó có khỏe không kéo lên này kéo lên kéo lên rất là yếu vậy kéo lên những lần này mà yếu mà chúng ta lại đòi vượt đỉnh thì đây chúng ta gọi là gì ạ đòi vượt đỉnh chúng ta muốn vượt đỉnh đầu tư đoạn này thì chúng ta thấy nó gì ạ nếu anh chị em phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy điều gì diễn ra nhất cái điểm khối lượng lớn như này mà nó gì ạ? không vượt qua một cái cản lớn như này xong thứ hai nó lại không có khối lượng thì nó cũng không thể vượt qua được và nó thậm chí bị bán mạnh và thứ ba nữa là nó nó lại gì ạ à? khối lượng nó đang đi xuống đây khối lượng đang đi xuống này mà chúng ta lại đòi rằng là thị trường sẽ có thể đi lên một cái giai đoạn mạnh trong thời gian tới thì chúng ta thấy nó nếu mà anh chị em về gọi là phân tích thì chúng ta thấy thế nào ạ chúng ta thấy nó buồn cười không ạ chúng ta cứ kỳ vọng theo kiểu như là ép thị trường phải đi lên thì đấy là cái mà chúng ta cần phải thấy rằng là cái điều này nó xảy ra gần như là nó không thể xảy ra mà không thể xảy ra mà chúng ta vẫn gì ạ à? cứ nắm giữ để kỳ vọng lên 1400 thì khi nào thị trường lên 1400 thì chúng ta phải đợi thời gian và đây chúng ta hôm xung qua chúng ta cũng đã học rất nhiều cái kịch bản của thị trường rồi đấy kịch bản là gãy kênh đi lên còn những kịch bản bây giờ chúng ta nhìn là phân phối thứ nhất này phân phối thứ hai phân phối thứ ba mà lần này nó phân phối nữa thì điều gì diễn ra trong một quá trình đi lên ngắn này mà nó có 3 4 lần phân phối liên tục như này mà chúng ta lại mong rằng là thị trường nó phải tăng mạnh thì không biết là chúng ta đang gì ạ mong muốn cái gì nữa Đấy. một cái đoạn ngắn như này hồi phục như này mà thị trường nó lại gì ạ có nhiều cái tín hiệu mà nó bám ra như này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta mong muốn cái gì ạ nên ở đây chúng ta thể hiểu đơn giản là chúng ta cần phải gì ạ phải tự tức là chúng ta nhìn vào những cái điều như này thì chúng ta phải tự đưa ra những cái à, phản ứng của mình đưa ra những cái à, bài học của mình để chúng ta có thể rút ra được bài học cho chính mình còn bây giờ chúng ta giả sử anh chị em có thể nghe dũng và nghe bất cứ ai là bảo giữ cổ phiếu hay là bán cổ phiếu ra thì nếu chúng ta không hiểu rõ bản chất là nên giữ hay nên bán sau đó chúng ta lại tiếp tục là đầu tiên là đổ lỗi cho bên ngoài đó là đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho mỹ đổ lỗi cho dầu khí đổ lỗi cho uh, lạm phát đổ lỗi cho lãi suất lãi suất đổ lỗi cho tóm lại đổ lỗi nhiều cho mọi thứ ờ, khi mà chúng ta không đổ lỗi cho uh, mình không nhận trách nhiệm vào mình mà chúng ta cứ đổ lỗi cho bên ngoài thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ không bao giờ thành công trong đầu tư được thì uh, hôm nay là cái buổi livestream ngắn tôi muốn cho chị anh chị em biết rằng là uh, để chúng ta có thể thành công thì những cái bước này là bước rất đơn giản để cho ta nhận ra được phân phối vậy phân phối là gì ạ phân phối là quá trình mà khi mà thị trường gặp những vùng kháng cự mạnh kháng cự mạnh đấy ạ thì nó sẽ có những đợt như giả sử như là bán đầu phiên nó tăng cuối phiên bán khối lượng lớn và chúng ta thấy là khối khối lượng lớn như này vượt qua hôm trước thì những cái này chúng ta gọi là phân phối à, theo những cái lý thuyết của William Nell thì những cái đợt phân phối như này thường nó 3 đến 3 đến 5 phiên 7 phiên là nó đã có những đợt điều chỉnh mạnh nên nếu chúng ta gặp những cái điều này và chúng ta không có tính chủ động cao thì chúng ta sẽ gặp những cái gì ạ rắc rối khi mà chúng ta đưa ra quyết định quá muộn còn một số các bạn thấy là à, thời điểm này thì nó sẽ có một cái điều nữa thì uh, Dũng muốn nhấn mạnh các bạn đặc biệt là những bạn đã học về của DVD hoặc là các bạn đã, theo dõi kênh của Dũng trong một thời gian đủ lớn thì cái điều đầu tiên anh chị em lưu ý đó là gì ạ trong thị trường đợt giảm như này thì những cái cổ phiếu nào nó khỏe nó giữ được kênh xu hướng thì đây là những cái, cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là cần lưu ý cần quan tâm đặc biệt trong chu kỳ tới à, Dũng tin chắc là ở giai đoạn này thị trường có thể à, nếu có điều chỉnh thì nó chỉ là điều chỉnh mang tính chất là mang tính chất là ngắn hạn thôi trước khi có thể bước vào một chu kỳ khác như chu kỳ có thể mạnh hơn thì uh, đây là một cái chương trình uh, Dũng mong rằng là Dũng sẽ phát liên tục như này để uh, cho chúng ta nhìn thấy rằng là với một góc nhìn về phái sinh anh chị em nhìn được góc nhìn về phái sinh thì anh chị em thấy là thị trường đang biến động mạnh nên cái khả năng về nếu anh chị em nào lo cổ phiếu ở đoạn này khi mà nó giảm thì có thể chúng ta sẽ gì gặp vấn đề bởi vì thực sự là những phái sinh nó biến động lớn lớn và những cái đợt nó kéo lên như lên lớn như này nó không lên thì những cái đợt kéo thật lớn như này nó cũng không lên được thì khả năng xuống giảm khá cao nhìn trên cái biểu đồ thì ạ giờ thì chúng ta thấy biến động rất mạnh nên xu hướng của nó đang rất là yếu trên biểu đồ 30 phút chúng ta thấy xu hướng cực kỳ yếu ở ờ, 15 phút thì nó rất là yếu rồi nên nếu mà trong trường hợp như này thì chúng ta có thể một nhà đầu tư bình thường chúng ta cũng có thể gì ạ à, có thể biết được là đây kéo lên này kéo lên làm gì có khối lượng đâu thì nếu kéo lên như này mà kéo lên không khối lượng này thì chúng ta làm gì ạ làm gì sọt thôi đấy nên là nha chúng ta nhìn này đỉnh thứ nhất này đỉnh thứ hai này khối lượng rất là lớn sau đó lần thứ ba này kéo lên không khối lượng thì sọt đó là đương nhiên và sau khi sọt nó gặp cái vùng hỗ trợ này kiểu gì nó hồi nên chúng ta gì ạ gọi là đóng ngắn hạn nhưng tuy nhiên thì cái việc mà phái sinh nó biến động lớn như này thì rất khó để đi đi lên vn 30 rất khó để đi tăng trong thời gian bởi vì hợp đồng tương lai của nó đang yếu mà chúng ta lại cứ đầu tư theo kiểu như mong muốn mong cầu là nó sẽ đi lên thì điều này nó rất là gì ạ à? trái với quy luật tự nhiên trái với quy luật cung cầu đấy thì ờ, để cho các bạn hiểu rõ thì Dũng làm livestream này một lần nữa để nhắc nhở anh chị em có góc nhìn khách quan về thị trường à, không có phím hàng không có gì ạ à, mang tính chất rằng là à, khuyến nghị anh chị em bán hay không bán bởi vì thực tế là gì ạ do cái trải nghiệm của anh chị em có đủ hay không à, tại vì chúng ta cũng năm đang nắm giữ cổ phiếu khác nhau nên cũng chẳng biết anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu gì nhưng quan điểm cá nhân của Dũng thì nó đang gì ạ nó không tích cực trong ngắn hạn nên mà không tích cực ngắn hạn thì với việc mà chúng ta gì ạ đứng ngoài và chúng ta tiếp tục uh, theo dõi những cổ phiếu trong thời gian tới là một cái điều mà quan trọng rất quan trọng của chúng ta thậm chí chúng ta có thể mua những cổ phiếu nếu nó mạnh hơn thị trường trong lúc này tuy nhiên thì lúc đấy chúng ta cần phải gì ạ có trí tuệ cần phải có kiến thức có trải nghiệm trước khi chúng ta đầu tư à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và nếu các bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ là à, bấm vào kênh bên dưới và nhớ kênh bên dưới để lần sau Dũng phát bạn là những người sớm nhất nhận được view tiếp theo của Dũng và hãy cho Dũng một like thả xuống một like trước khi chúng ta kết thúc chương trình chúc anh chị em có bữa trưa ngon miệng và hãy cho Dũng một like trước khi chúng ta rời uh, cái chương trình của ngày hôm nay ạ à. cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like ở phần uh, like bên dưới comment like uh, bất cứ cái điều gì mà đóng góp của anh chị em thì Dũng rất là chân thành biết ơn một lần nữa xin cảm ơn anh chị em và các bạn xin cảm ơn